Các em học sinh thân mến, như thầy đã thông tin cho các em, đó là trong cái nội dung về lipid thì lipid được chia ra làm bốn loại, đúng không nào? Và chúng ta sẽ tập trung nghiên cứu vào cái loại đơn giản nhất đó là về chất béo các em nhé. Ngay sau đây chúng ta sẽ vào phần nội dung lớn thứ hai trong cái bài học về lipid chất béo, đó là về tính chất của chất béo các em nhé. Ở ờ, tính chất của chất béo thì đầu tiên đó là về tính chất vật lý. Tính chất vật lý thì chúng ta sẽ cần nắm những thông tin sau. Đó là các triglycerid nó sẽ chứa chủ yếu nếu mà chứa chủ yếu các gốc axit béo no thường là chất rắn nó ở nhiệt độ phòng thế nào đấy như thầy đã vừa thông tin ở trong phần ở ờ, trạng thái tự nhiên rồi đúng không nào thì những cái chất béo no thì nó sẽ là thể rắn để cho các em và ví dụ như là gì ví dụ như là mỡ động vật có thể là mỡ bò mỡ cừu đúng không hoặc là mỡ lợn đúng không nào các em nó rất là quen thuộc rồi tiếp theo các triglycerid chứa chủ yếu ở trong các axit béo không no thường là chất lỏng nhé thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu đó cứ gì cứ có anh nào không no thì nó là lỏng mà lỏng là dầu ngược lại so với anh mỡ kia được chưa ví dụ này thường nó sẽ có nguồn gốc từ thực vật ví dụ là dầu lạc dầu vừng đúng không dầu ô lưu dầu đậu nành vân vân hoặc là gì hoặc là từ động vật máu lạnh như là dầu cá kèm nhá dầu cá thì ờ, tất cả những cái anh này thì Ờ, trong bản thân nó nó sẽ chứa những một trong bốn gốc axit chúng ta hay gặp thôi đúng không nó có thể là à, nó có thể là palmitic đúng không palmitic thì có nhiều trong uh, dầu cọ đúng không nào ờ, gì, gì gì nữa nào à, steric thì có nhiều trong mỡ bò mỡ cừu đúng không à, oleic thì có nhiều trong uh, dầu ô liu rồi là linoleic thì có nhiều trong dầu đậu nành đúng không ạ rồi là mỡ dầu cá đúng không hoặc là có thể thậm chí là trong mỡ lợn nữa cũng có các anh không no kem nhá không chưa vậy thì như thầy vừa mới nói ở đây một cái ý rất nhỏ thôi vậy thì mỡ lợn thì thực ra chúng ta ăn thường ở những ờ, ở nhà đúng không chúng ta vẫn có sử dụng là ờ, mỡ lợn đúng không nào thì mỡ lợn thực ra nó sẽ ngon hơn dầu ăn bởi vì mỡ lợn nó sẽ thơm hơn đúng không nào đó mỡ lợn nó cũng có thành phần là có acid béo không no được chưa nó cũng không phải là hoàn toàn có hạn đúng không các em đó thế còn những cái những cái ờ, gốc axit béo no thì thường là thể rắn ví dụ mỡ động vật là mỡ bò mỡ cừu này thì chúng ta cũng nên hạn chế ăn thôi bởi vì nếu ăn nhiều quá thì sẽ làm làm tăng cái lượng cholesterol như thầy đã nói rồi nó sẽ làm sơ vữa động mạch kèm nhé thông tin tiếp theo là chất béo cũng là GST nên nên là gì như chúng ta đã học rồi este thì nó nhẹ hơn nước rồi đúng không và nó có tan trong nước không chúng ta đi tiếp này chất béo cũng là GST nên nhẹ hơn nước và nó không tan trong nước Đơn giản thôi. Nước ở đây nó là dung môi phân cực. Thế còn este của chúng ta là dung nó là gì? Nó là chất. Làm sao? Nó là chất uh, không phân cực